Vâng, à, xin chào mừng toàn thể quý vị khách hàng đã quay trở lại với lại cái kênh bánh hàng của ô tô Kiên Anh trên YouTube cũng như là trên fanpage. Một lần nữa thì à, ô tô Kiên Anh luôn luôn trân trọng cảm ơn quý khách hàng à, đã luôn dành tình cảm cho ô tô Kiên Anh trong suốt thời gian qua. Và hãy nhớ để lại một like cũng như là đăng ký kênh của ô tô Kiên Anh trên YouTube cũng như là trên fanpage dưới phần mô tả để luôn là người đầu tiên nhận được à, những video mới nhất giới thiệu về các loại ô tô đã qua sử dụng của ô tô kinh Anh. Tất cả những đăng ký của khách đều được ô tô kinh Anh đăng ký lại à, giúp cho quý khách có một cái lượng đăng ký nhất định. Trong cái chương trình giới thiệu xe ngày hôm nay, ô tô kinh anh xin trân trọng giới thiệu đến khách hàng cái mẫu xe đến từ thương hiệu Hàn Quốc. Đó là chiếc à, Kia Karen sản xuất năm 2011 7 chỗ số sàn máy xăng 2.0 à, có trang bị cái cửa sổ trời, hai túi khí, à, hệ thống phanh à, ABS, camera lùi, màn hình cảm ứng và cái hệ thống phun xăng điện tử. Thì mẫu xe này hiện nay đang được ô tô kinh anh bán với giá là 362 triệu đồng và bao rút hồ sơ cho quý khách trên toàn quốc. Vậy thì à, khách hàng nào quan tâm thì hãy sớm liên hệ với số điện thoại 0983 457763 hoặc 085 88 44 999 để ưu tiên được cái giá tốt nhất. Mẫu xe này cũng đang để tại cơ sở 1 của ô tô Quyên Anh khu vực miền Tây, địa chỉ C1 lô 11 Phạm Hùng, khu lấn biển Rạch Giá, Kiên Giang. Sau đây à, tôi xin à, quay à, một vòng ngoại thất của chiếc xe này nha. Chiếc xe này đăng ký tư nhân chính chủ, chủ phương tiện sử dụng rất là kỹ, thường xuyên đi bảo dưỡng và kiểm tra định kỳ cho nên là toàn thân vỏ cũng như là nội thất của xe còn rất là đẹp toàn thân ờ, chiếc xe này màu bạc à, thân vỏ còn khá là đẹp rất là mọng Caren 2011 này à, nó mang cái ngoại hình à, nhỏ gọn với cái thiết kế là sự kết hợp khéo léo giữa cấu trúc gầm của dòng sedan và cái tính hữu dụng của dòng xe đa dụng MPV cho nên là nó rất là linh hoạt trên những con đường đông đúc nhẹ nhàng khi mà và chúng ta vận hành trên xa lộ với cái góc nhìn chữ A và cái gương chiếu hậu lớn à, giúp cho người lái dễ dàng điều khiển và làm chủ toàn bộ à, xe trên đường có cái mật độ giao thông lớn trên cái quãng đường à, chạy thử nghiệm à, chiếc xe Karen 2011 này đã đem lại cái cảm giác rất là nhẹ nhàng nhờ cái khả năng chống ồn đã được cải thiện rất là nhiều với cái hành trình à, trên 200 km Caren 2011 này chỉ tiêu tốn khoảng 17 lít xăng đã bao gồm cả đường trường lẫn uh, trong nội ô như vậy uh, nó chỉ tiêu thụ khoảng 7 đến 8 lít trên 100 km thôi trọng tâm của xe cũng thấp uh, khiến người điều khiển dễ dàng vào cua ở cái tốc độ nhanh mà không bị lắc cái đuôi xe làm mất đi cái cảm giác an toàn trong khi đó thì cái hệ thống treo làm việc khá là chính xác ở mỗi khúc cua hay là những cái đoạn đường gồ ghề giúp cho xe trở lại à, vị trí cân bằng nhanh chóng. Bốn bánh xe được à, trang bị mâm đúc 17 inch, 10 chấu, khỏe khoắn, à, zin theo xe. Với mẫu xe này thì ô tô Kinh Anh cam kết là xe không đông đụ, không ngập nước, không một ngày chạy dịch vụ hay là taxi. Bốn vỏ xe của bánh xe cũng còn khá là mới phải nói là sử dụng rất là lâu nữa mới cần phải thay thế. Xe cũng trang bị cái hệ thống đèn pha dạng halogen kết hợp với đèn bi à, vẫn còn rất là mới rất là sáng không có cái dấu hiệu gì là hoen ố hay là bị nứt cả đèn à, sương mù phía dưới cản trước cũng còn khá là đẹp chiếu sáng xa bám đường khá là tốt giúp cho chúng ta lái xe an toàn ở những nơi trời tối hoặc là khi chúng ta di chuyển vào ban đêm đấy quý khách à, có thể thấy thân vỏ của xe còn khá là đẹp các cái đường à, gân chỉ vẫn còn rất là rõ nét rất là phẳng view. xe mới sản xuất năm 2011 mà sau đây chúng ta cùng đi khảo sát chi tiết từng bộ phận của chiếc xe này nhé đây là bánh trước ở bên phụ. Đấy, quý vị có thể thấy mâm đúc 10 chấu khá là chắc chắn, còn rất là mới, rất là sáng. Cái đường ờ, gân chỉ vẫn còn rất là đẹp, vẫn còn nguyên, rất là liền mạch. Vỏ xe mang thương hiệu ờ, McLean vẫn còn rất là mới. Phải nói là sử dụng rất lâu nữa mới cần phải thay thế. Toàn bộ hộc dè cũng như là hệ thống giảm sóc của chiếc xe này phải nói là còn cực kỳ là tốt rất là chắc chắn các cái tấm nhựa vẫn còn nguyên không hề có hiện tượng gì là mục mọt cả cụm đèn trước đấy dạng halogen kết hợp với đèn bi chiếu sáng rất là xa toàn bộ à, trá đèn vẫn còn rất là mới rất là trong không hề có cái dấu hiệu gì là hoen ố hay là bị nứt cả đã được à, ốp thêm cái option rất là sáng rất là sang trọng đèn sương mù đấy quý vị thấy vẫn còn rất là tốt chiếu sáng rất là xa bám đường khá là tốt giúp cho chúng ta di chuyển an toàn ở những nơi trời tối hoặc là khi chúng ta di chuyển vào ban đêm toàn bộ hệ thống đèn sương mù cũng như là cụm đèn trước còn hoạt động khá là tốt khá là hiệu quả còn đây là bánh trước ở bên tài đấy quý vị thấy mâm đúc 10 chấu cực kỳ chắc chắn và khỏe khoắn hãng còn đầy đủ cái à, logo của thương hiệu à, Kia toàn bộ hộc dè hệ thống cua lốp hệ thống giảm sóc quay cận cảnh à, cho quý vị thấy còn cực kỳ là chắc chắn không hề có cái hiện tượng gì là móc méo cả các cái đường gân chỉ mạ chrome cực kỳ sáng vẫn còn đầy đủ xe cũng đã được uh, tích hợp cái đèn sinh nhan trên gương vẫn còn hoạt động khá là hiệu quả toàn bộ kính xe vẫn là kính zin theo xe quay à, cận cảnh à, cho quý vị thấy đấy vẫn là của thương hiệu Kia các cái tay nắm cửa cũng đã được à, ốp thêm cái mạ chrome cực kỳ là sáng rất là sang trọng bánh xe sau bên tài chắc à, cũng không cần phải nói quá nhiều quay à, cận cảnh cho quý vị thấy mâm đúc 10 chấu cực kỳ chắc chắn rất là đẹp học dè cũng như là hệ thống cua lốp cực kỳ là phẳng phiu không hề có dấu hiệu gì là móc méo hay là mục mọt cả quay cận cảnh chi tiết cho quý vị thấy rõ cực kỳ là chắc chắn xe đời 2011 mà vẫn còn cái logo của hãng à, Kia Karen xe cũng đã được trang bị thêm cái à, camera lùi siêu nét giúp cho quý khách à, vận hành xe lùi xe một cách an toàn đây là bản SX bản đủ nhất của dòng Kia Karen hiện nay thì dòng Kia Karen này có hai bản bản thiếu thì thường dành cho các cái hãng taxi dịch vụ nó sẽ không được trang bị đầy đủ các cái option của xe bánh xe sau ở bên phụ đấy quay à, cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy rõ mâm đúc cực kỳ là đẹp rất là sáng vỏ xe cũng còn khá là mới phải nói là sử dụng à, một hai năm nữa mới chúng ta mới cần phải thay thế sau đây thì chúng ta cùng khảo sát bốn cánh cửa của chiếc xe này nhé cánh cửa trước ở bên phụ đấy quý vị có thể thấy tắp bi màu đen cái tấm nhựa vẫn còn rất là tốt không hề có cái hiện tượng gì là mài mòn hay là chảy xước cả toàn bộ keo chỉ cũng như là các cái hệ thống à, gioăng cao su vẫn còn đầy đủ zin theo xe không thiếu một phân đoạn nào cả vẫn à, còn thể hiện rất rõ cái dấu bấm trì của hãng sản xuất các cái con ốc quý vị thấy còn mới tinh chưa hề có cái dấu hiệu gì là mở ra cả hệ thống bản lề rất là chắc chắn và nhẹ nhàng không hề có cái hiện tượng gì là dì xét cả bệ lên xuống chốt khóa cũng như là hệ thống à, bản lề ở cánh cửa sau đấy quay cần cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy rõ rất là chắc chắn rất là sáng cột và khung cửa cũng vậy rất là chắc chắn tất cả các cái gioăng cao su vẫn là còn cùng nguyên bản của chính hãng còn đây là cánh cửa sau ở bên phụ tắp bia cửa còn cực kỳ đẹp không hề có cái dấu hiệu gì là mài mòn hay là chảy xước cả toàn bộ keo chỉ cũng như là hệ thống giòn à, cao su vẫn còn zin theo xe vẫn còn khá là đầy đủ không thiếu một phân đoạn nào cả chốt khóa an toàn vẫn còn à, hoạt động rất là tốt quay à, cận cảnh và chi tiết cho quý vị thấy hệ thống bản lề của cánh cửa sau đấy rất là chắc chắn không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt cả xe đời 2011 mà cho nên là còn rất là mới bệ lên xuống cũng như là chốt khóa khung cửa đấy quý vị có thể thấy rất là chắc chắn không có cái hiện tượng gì là móc méo cả ô tô kiên anh cam kết là chiếc xe này không hề có đâm đụng bao giờ còn đây là cốp ở phía sau đấy khi à, chúng ta gặp cái hàng ghế phía sau thì à, nó tạo ra một cái không gian chứa đồ rất là rộng toàn bộ keo chỉ cũng như là gioăng cao su vẫn còn rất là tốt rất là chắc chắn và zin theo xe vẫn còn thể hiện rất rõ các cái dấu bấm trì của hãng sản xuất hệ thống bản lề các cái con ốc đấy quý vị thấy vẫn còn cái nắp chụp của zin theo xe vẫn thể hiện rất rõ các cái dấu bấm trì với giá bán là 362 triệu đồng à, quý vị đã có thể sở hữu một chiếc xe đời 2011 mang thương hiệu của Hàn Quốc hai cái cây chống bằng thủy lực vẫn còn hoạt động rất là tốt toàn bộ keo chỉ của nắp capo vẫn là của zin theo xe không hề thiếu một phân đoạn nào cả ô tô Kiên Anh luôn luôn quay chi tiết mọi góc cạnh cho quý vị thấy còn rất là đẹp xe cũng đã à, trang bị đầy đủ các cái phụ kiện theo xe à, giúp cho quý khách có thể à, thay thế cái bánh xe dự phòng các cái tấm nhựa ở trong khoang xe vẫn còn rất là tốt rất là dày không hề có cái dấu hiệu gì là mài mòn hay là bong chóc cả ghế vẫn là bọc da nguyên bản của xe màu đen rất là hầm hố rất là chắc chắn quý vị à, có thể à, quan sát à, toàn bộ khoang nội thất của chiếc xe này đấy trần bằng nỉ rất là chắc chắn các con ốc vẫn còn đầy đủ các cái dấu các cái nắp chụp của các con ốc trên trần xe nội thất cũng được thay đổi thân thiện với người sử dụng hơn cái hàng ghế thứ hai rất là rộng đệm chân ờ, rất là cao và có thể ngả ghế cho nên là khách hàng ngồi không có cái cảm giác thì là mỏi cả còn đây là cánh cửa trước ở bên ờ, tài đấy quay ờ, cận cảnh cho quý vị thấy tắp bì cũng rất là đẹp kèo chỉ với đây các cái gioăng cao su chắc cũng không cần phải nói lại vẫn còn zin theo xe ô tô Kiên Anh cam kết là chiếc xe này không hề chạy dịch vụ hay là taxi một ngày nào cả toàn bộ hệ thống à, nút bấm của kính vẫn còn hoạt động khá hiệu quả rất là nhẹ nhàng hệ thống bản lề rất là chắc chắn rất là nhẹ nhàng Ghế tài xế được à, điều chỉnh điện theo à, bốn hướng rất là thuận tiện à, cho quý khách khi mà chúng ta vận hành chiếc xe này. Tất cả các nút bấm vẫn còn hoạt động khá là hiệu quả, rất là tốt. Đấy, quý vị có thể thấy. Điều đó giúp cho tài xế có thể điều khiển cái vị trí lái của mình một cách thuận tiện và dễ dàng. Quay cận cảnh chi tiết cho quý vị thấy. Vẫn còn đầy đủ cái tem của hãng sản xuất trên cái cánh cửa còn đây là cánh cửa sau ở bên tài chắc à, cũng không cần phải nói quá nhiều quay à, cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy chỉ với 362 triệu đồng thôi chúng ta đã được sở hữu một chiếc xe đời cao sản xuất năm 2000 sản xuất năm 2011 mang thương hiệu của Hàn Quốc toàn bộ hàng ghế đã được bọc da cao cấp vẫn là da jean theo xe với cái hai cái à, tông màu là đen và xám rất là hầm hố rất là sang trọng sau đây thì à, chúng ta cùng à, tìm hiểu nội thất của chiếc xe này nhé thì nội thất của chiếc Kia Karen 2011 này cũng đã được thay đổi thân thiện hơn với cái người sử dụng không gian ở cái khu vực điều khiển thiết kế có phần rộng hơn so với những cái phiên bản ở trước đó vô lăng thì cũng đã được tích hợp các cái phím điều chỉnh âm thanh và có thể thay đổi lên xuống theo cái tư thế của người lái đấy quý vị à, có thể thấy vô lăng bốn chấu còn khá là mới không có cái dấu hiệu gì là mài mòn nhiều cả có tích hợp đầy đủ các cái nút điều chỉnh âm thanh trên à, chiếc vô lăng này tất cả các cái đèn tín hiệu à, cảnh báo ở trên mặt đồng hồ vẫn còn hoạt động khá là hiệu quả và đầy đủ theo như cái chỉ số của đồng hồ thì chiếc xe này đã đi được 138.000 km rồi hệ thống giật lạnh hai chiều với cái núm điều khiển bằng núm xoay rất là thuận tiện làm lạnh rất là sâu rất là mát kêu hộp số sàn 5 cấp ra vào số rất là nhẹ nhàng đấy quý vị à, có thể thấy cần số vẫn còn rất là rõ hai túi khí ở hàng ghế phía trước vẫn còn hoạt động khá là hiệu quả vẫn là zin theo xe mặt tắp lô quý vị có thể thấy rất là mới không hề có cái hiện tượng gì là mài mòn hay là chảy xước cả phải nói là chủ xe này à, giữ xe cũng khá là tốt xe cũng đã được à, lắp một cái màn hình cảm ứng DVD khá là nét xe cũng à, trang bị cái à, cửa sổ trời đấy quý vị thấy vẫn còn hoạt động khá là tốt khoang nội thất hàng ghế phía sau rất là rộng hàng ghế phía à, sau này có cái đệm chân cao và có thể ngả ghế ra cho nên là hành khách ngồi không có cái cảm giác là bị mỏi cả toàn bộ ghế vẫn là da xin theo xe rất là đẹp trần nỉ vẫn rất là tốt không hề có hiện tượng gì là xù lông cả tất cả các cái đèn trần vẫn còn hoạt động khá là hiệu quả chiếc xe này à, cũng còn đăng kiểm khá là dài tới tháng 2 năm 2020 mới hết hạn và cái thời gian đăng kiểm của chiếc xe này cũng còn à, khá là lâu xe sản xuất năm 2011 mà mới được có à, 8 năm cho nên là cái thời hạn đăng kiểm mà vẫn còn là một năm một lần sau đây thì à, chúng ta cùng tìm hiểu phần máy của chiếc xe này nhé thế thì à, Kia Karen 2011 được trang bị cái động cơ à, xăng có dung tích là 2.0 lít kết hợp với cái công nghệ phối khí biến thiên DOHC 4 xi lanh thẳng hàng 12 cái van tiết kiệm nhiên liệu và đặc biệt là cũng có trang bị cái hệ thống phun xăng điện tử cho nên là khá là tiết kiệm nhiên liệu chỉ khoảng 7 đến 8 lít trên 100 km phải nói là khoang máy vẫn còn rất là mới vẫn là quần jean chưa hề có cái à, đụng cờ lê màu lết để mà để mà mở ra đấy quay à, cận cảnh à, và chi tiết cho quý vị thấy cái khoang máy rất là đẹp không hề có cái hiện tượng gì là đổ dầu nhất cả máy vẫn còn rất là khô máy nổ rất là êm ô tô Kia đành cam kết là máy xe không hề bị ngập nước các cái con ốc vẫn còn à, rất là đẹp không hề có cái hiện tượng gì là mở ra vẫn à, còn đầy đủ cái dấu niêm phong của hãng sản xuất chắc à, chúng tôi cũng không cần phải nói quá nhiều máy xe còn mới nguyên mới đời 2011 mà keo chỉ của nắp cabo vẫn còn là zin và rất là đầy đủ không hề thiếu một phân đoạn nào cả dàn đồng của nắp cabo cũng rất là dày Đúng là xe mang thương hiệu Hàn Quốc mà Thế thì à, với giá bán là 362 triệu đồng Và bao rút hồ sơ cho quý khách trên toàn quốc Theo tôi nghĩ đây là một cái giá quá hợp lý cho một à, mẫu xe 7 chỗ số sàn máy xăng 2.0 Có à, trang bị cái hệ thống phun xăng điện tử mang thương hiệu Hàn Quốc Vậy thì khách hàng nào quan tâm thì hãy sớm liên hệ với số điện thoại 0983 457763 hoặc 085 88 44 999 để ưu tiên được cái giá tốt nhất. Mẫu xe này cũng đang để tại à, C1 Lô 11 Phạm Hùng, khu lấn biển Rạch Giá, Kiên Giang. Xin mời à, quý khách đến cái địa chỉ trên để chúng ta trải nghiệm thực tế chiếc xe này nhé. Và sau đây thì à, chúng ta cùng tìm hiểu phần gầm của chiếc xe này nhé. Gầm quay từ phía trước của xe. Đấy, quý vị thấy rất là chắc chắn không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt cả các cái tấm nhựa vẫn còn đầy đủ không hề có cái hiện tượng gì là đá văng lên nhiều còn đây là gầm xe quay từ à, bên phía hông đấy quay à, cận cảnh và chi tiết mọi vị trí à, cho quý vị thấy gầm xe rất là chắc chắn không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt cả xe mới đời 2011 mà còn đây là gầm xe quay từ à, bên phía sau đấy bánh dự phòng à, quý vị có thể thấy vẫn còn rất là chắc chắn rất là mới các cái đầu rô tin cũng như là hệ thống giảm sóc vẫn còn rất là tốt rất là chắc chắn không hề có cái hiện tượng gì là gì xét hay là mục ngọt cả Xin mời à, quý khách à, cùng Nhìn lại tổng quan phần ngoại thất của chiếc xe Kia Karen sản xuất năm 2011 mang thương hiệu Hàn Quốc. Đấy, quý vị thấy toàn bộ à, thân xe, thân vỏ của chiếc xe này còn khá là đẹp. Xe mang màu bạc, rất là chắc chắn. Kia Karen 2011 à, đem lại cái cảm giác rất là nhẹ nhàng nhờ cái khả năng à, chống ồn và đã được cải thiện khá là nhiều. Khi xe chạy có cái cảm giác rất là đầm xe, không hề có cái hiện tượng gì là rung lắc cả khi à, qua những khúc cua thì à, vô lăng có trang bị cái hệ thống trợ lực cho nên là đánh lái rất là nhẹ nhàng giá linh kiện và chi phí của chiếc xe này à, cũng khá là hợp lý phụ tùng của dòng xe này cũng khá là dễ kiếm và người sử dụng có thể sửa chữa mọi nơi thì với giá bán là 362 triệu đồng và bao rút hồ sơ cho quý khách trên toàn quốc theo à, tôi nghĩ đây là một cái giá quá hợp lý cho một cái mẫu xe 7 chỗ số sàn máy xăng 2.0 lại à, có trang bị cái hệ thống à, phun xăng điện tử mang thương hiệu Hàn Quốc. Vậy thì khách hàng nào quan tâm thì hãy sớm liên hệ với số điện thoại 0983 457763 hoặc 085 8844999 để ưu tiên được cái giá tốt nhất. Mẫu xe này cũng đang để tại cơ sở 1 của ô tô Kiên Anh khu vực miền Tây, địa chỉ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 tức là subscribe hoàn toàn miễn phí kênh bán hàng của ô tô kinh doanh trên YouTube cũng như là trên fanpage sau đó nhấn vào biểu tượng chiếc chuông cạnh cái nút đăng ký để là người đầu tiên nhận được à, những video mới nhất đánh giá và chất lượng các loại xe đã qua sử dụng của ô tô kinh doanh hãy like và chia sẻ clip này đến với mọi người giúp ô tô kinh doanh nhé trước khi chia tay ô tô kinh doanh kính chúc quý khách à, có một ngày làm việc hiệu quả và lựa chọn cho mình một chiếc xe phù hợp với tài chính của mình trân trọng cảm ơn Chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.